you came, where did I go wrong? khi à, các bạn à, thay nước thì à, trong bể nó bị hao hụt một số lượng vi sinh thì các bạn có thể là chăm thêm vi sinh BB hoặc là extra bio để các bạn à, bù cái lượng vi sinh vô cho bể để cho bể lúc nào cũng trong trong vắt ngắm thì nó thích hơn ở đây mình cho thêm là 10 giọt à, vi sinh trong lúc mình à, thay nước mình thấy cái mảng bám của những cái liêu cảo xanh à, cho nên mình lấy cái cây à, cọ bả cây à, cạo riêu cây cạo riêu inox mình à, cọ các bạn thấy không mình cọ vách này mình cọ vách này vách kia đây à, hôm nay mình à, quay video về vấn đề à, bẫy à, thí sinh thì à, trong à, ảnh các bạn hình ảnh các bạn đang xem là bẫy thí sinh của mình hiện nay là một tháng hơn hơn một tháng rồi bạn đấy bẫy thí sinh của mình hơn một tháng rồi mình à, mình sẽ up lúc 31 tháng 10 năm 2020 và hiện nay là 10 tháng 12 Đấy, 10 tháng 12 2020 thì là một tháng lẻ 10 ngày Đấy. thì các bạn thấy à, chăn trâu ngọc trai một um tầm hết mình không có tỉa luôn mình cứ việc để bình thường luôn không tỉa luôn Đấy, còn à, về à, về cây này lại nhi nó mọc cao luôn mọc cao rồi à, quyết tâm lan mini rồi mấy cái khúc sao rồi mấy cái này đó. mình không biết tên mình chỉ biết tên là rau răm Đấy. rồi biết tên chân châu ngọc trai lại nhi rồi à, mấy cây liễu đó, mấy cây này mình không biết tên mấy cây cao cao nè Đó. Dạ. thì à, thấy nó cũng dễ thôi nó cũng dễ setup nó cũng dễ làm nhưng mà cái với điều kiện là các bạn phải là à, nền thì à, nền phải là 50 nếu mà phải 50 35 35 thì à, nền cái nền đất á nền đất phải là 5 5 cm 5 cm và thêm là cốt nền à, mình xài cốt nền Jibel là một bịch luôn một bịch cốt nền và à, ngày đầu á ngày đầu mình xét bể á thì mình bị à, tảo nâu tảo nâu bám trên lá thì mình phải thả vô trong đó 15 con 15 con tép mũi đỏ và 10 con 10 con ờ, ốc nica mà khi ờ, khi mình đã 15 con tép mũi đỏ vô á thì mình thấy có lúc có con nó bay ra ngoài có con nó nhảy ra ngoài có con nó chết rồi ô tùm lum cuối cùng thì khoảng còn 5 con 5 con đến 6 con tép mũi đỏ còn nhiêu thì mình không biết nó hao hụt về vấn đề gì mà không biết thì uh, cây thì mình phải cũng phải có tỉa đó. ví dụ như cây này nó cao nè nó cao vậy nó cao để đụng mặt nước thì mình cắt ngang mình tỉa ra mình đấy à, còn CO2 á thì vấn đề CO2 thì mình để là ờ, ba 3 giây một giọt hay là một giọt 3 giây gì đó mình không biết à, mấy bạn thông cảm nha mình không có rành về mấy vụ đó thì mình cứ nói ba giây một giọt gì đi còn vấn đề nhiệt độ á thì mình có trang bị thêm cho cái bể là à, một cây quạt để mà lúc nào cũng phải hạ nhiệt độ xuống tầm khoảng chừng 27 độ nhưng mà thời tiết không dài á, là nó lạnh cho nên nó khoảng chừng 24 độ thôi 25 26 độ kìa có khi có bữa nó nó hạ xuống gần 20 độ luôn á rồi à, đèn nhãn đèn thì mình mua phải đúng cái đèn của nó thì cái đèn của này mình chơi bảy 50 á mình chơi bảy 50 á, thì cái đèn của nó không là năm trăm rưỡi cái đèn mà cái đèn của hãng Odyssey đấy nhà đèn họ hãng Odyssey rồi mình tốn thêm là một cây quạt rồi mình tốn thêm là cái timer rồi tốn thêm cái cái um, cái cốc cái cốc test CO2 rồi à, bình CO2 nói chung là các bạn phải có đầy đủ hết những cái thiết bị cần thiết tối thiểu để một thủy bể hy sinh đó phải có như vậy thì nó cây nó mới phát triển tốt được và một cái cây không thể thiếu nữa là một cái thiết bị một cái cây cạo riêu đó. À, mà để mình tạo tạo tạo xanh mà một ngày mình bỏ ít nhất từ giá là 10 phút 10 phút đến 15 phút để mình ngắm bể mình ngắm bể để mình à, vệ sinh bể đó, để mình thay nước có khi là à, các bạn ở trên hội có có chỉ mình trên hội à, Facebook à, mình không hội Facebook thôi chứ có chỉ mình là cứ cho dù cái bể nào mà cái nếu mà các bạn đầu tiên các bạn set up bể thì một ngày các bạn phải thay 50 phần trăm nước đều trong vòng một tuần đó sang tới tuần thứ hai thì các bạn giãn ra thì cách một ngày thay một lần à, sang tới tuần thứ ba thì giãn ra nữa cách hai ngày thay một lần mà tuần thứ tư là tuần cuối cùng thì ba ngày thay một lần nhưng mà tới hiện nay hiện nay thì mình một tuần mình thay ba lần hiện nay là mình tình mình thay ba lần thì cái giảm đi cái lượng à, rừng bị riêu hại riêu hại là phải có nha các bạn nhưng mà mình không bị riêu nâu tảo nâu thôi mình chỉ bị là tảo xanh nổi xanh nhưng mà nó nhẹ nhẹ nhưng mà mình có thể xử lý được mình có thể cạo nó bỏ được đó, đó vấn đề mình chỉ cho chia sẻ các bạn đây thôi làm rất là đơn mình thấy là đòm rất là đơn giản nhưng mà các bạn thời gian đầu thời gian thời gian đầu rất là cực thời gian đầu mình sách nó rất là cực đó. Thời, rồi thêm mà bị 3 ngày thôi các bạn xét 3 ngày thôi là những cái dinh dưỡng nó dư thừa ra là nó bị tảo nâu liền nhưng mà bạn đừng yên đừng có vội vã mà sợ các bạn cái việc thả 10 chú tép nào tạo ví dụ như bể lớn đi cỡ lớn thì bạn mua khoảng 20 20 con đến 25 con 25 con tép thì các bạn có thể là xử lý giải quyết sạch để triệt để luôn đó. triệt để luôn là tảo nâu nó không có luôn đó rồi tới ờ, là tới bây giờ hiện tại bây giờ là mình không mình không có bị sợ bị tẩu nâu nữa mình chỉ có cọ bể xung quanh mấy cái uh, ờ, riêu thôi riêu xanh đó riêu màu xanh thôi các dạ. bạn nhìn thấy nó cũng đơn giản chứ không không cầu kỳ mình trồng theo kiểu uh, trồng cây á mình trồng cây chứ không không không cách không có hà lan hà mộng gì chứ thấy làm sao thì thấy uh, làm được thì mình làm nó kiểu như này là đẹp rồi để mình ngắm cây nào thôi đó bây giờ sau thì mình sẽ mình sẽ áp dụng lên cái bể lớn hơn bể 80 bây giờ mình chơi cái bể 50 nó đã ok rồi bây giờ mình chơi thêm bể 80 thì mình trồng theo những cái gì mình hiểu biết mình trồng những cái cây nào cần mình trồng và cái cây nào mình không cần thì mình đừng có trồng đó mình chơi cái này là cái này gọi là cái cái thử nghiệm của mình nè nhưng mà thử nghiệm của mình thì nó hoàn chỉnh hơn cái lần các lần trước các bạn thấy cái video trước nữa đó thì à, cách này hai tháng nó video đó thì cái cái cái cái bể cái bể của mình thì nó không được đó nó không được đẹp không có CO2 không có gì hết nó cây nó không thở trong à, trong quá trình mình thay nước á mình thường hay à, tắt tắt lọc để à, mình vệ sinh cho nó dễ để thôi cái giọt nước nó bắn lên bắn xuống này nó dội lên tùm lum tùm la nó văng tùm lum hết thì làm mất đi cái bố cục của mình rồi video mình tới đây cũng là kết thúc à, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình và theo dõi những video của mình làm chúc các bạn các bạn một ngày vui vẻ sức khỏe